Kỷ niệm không quên Người kể Tống Hoàng Nguyên Giọng đọc Hải Như Nếu tôi nhớ không nhầm, thì vào khoảng cuối tháng 12 năm 1967, sau khi phát hiện ra một vài điểm trôn giấu gạo và đạn dược, lùa được một ít châu bò ở vùng giáp danh Hương Trà. Bọn địch ở Huế hoành hoang tuyên bố rằng đã bóp chết được âm mưu của Việt Cộng từ trong trứng nước. Thực tế chứng minh rằng Mỹ Ngụy không nắm được ý đồ chiến lược của ta và hoàn toàn mù tịt trước những hoạt động thầm lặng và bền bỉ chuẩn bị cho chiến dịch, tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân mậu thân. Bí mật được đảm bảo đến mức Chính tôi, lúc bấy giờ là thường vụ thành ủy, phụ trách công tác an ninh, cũng không biết gì hơn ngoài nhiệm vụ của mình. Cả năm 1967, song song với những trận đánh thăm dò, lực lượng của các huyện, đặc biệt là Hương Trà, đã tổ chức tốt tuyến hành lang vùng ven. Trên cơ sở đó, hàng tấn thuốc nổ TNT và vũ khí thông qua đường dây chị em tiểu thương và anh em xích lô đã được chuyển vào thành phố các cơ sở nội thành và nông thôn cũng tích cực chuẩn bị thuốc men, dụng cụ y tế và đặc biệt là gạo. Gạo là một vấn đề hết sức nan giải. Mặc dù Trung ương dự kiến sẽ rót về cho chiến trường Thừa Thiên Huế 5.000 tấn, song để có thể vận chuyển một khối lượng gạo như thế vào những vị trí kho tàng cần thiết, rõ ràng là một bài toán học búa. Thương vụ thành ủy đã bàn bạc và nhất trí, bằng mọi cách phải có gạo tại chỗ các đội công tác và vận chuyển lập tức được triển khai. Trước khi kết thúc năm 1967, đồng bào đã bán, ủng hộ và giúp đỡ vận chuyển ngót 2.000 tấn gạo về hậu cứ và vùng ven an toàn. Ngoài vũ khí, thuốc men và lương thực, chúng tôi còn chuẩn bị một hệ thống hầm hào, địa đạo để phục vụ chiến đấu. Trong đó có một địa đạo khá quy mô nằm trên địa bàn Hương Trà, có lẽ nay vẫn còn dấu tích. Địa đạo này được đào hoàn toàn bằng phương tiện thủ công vì không thể sử dụng thuốc nổ. Nhờ đồng bằng tiếp tế nhiên liệu, các chiến sĩ đào hầm được trang bị mỗi người một cây đèn dầu. Và cứ như thế, theo từng nhát sẻng, địa đạo ngày qua ngày kiên trì, nhẫn nại, xé toạc bóng đêm, chui sâu vào lòng đất. Cứ mỗi lần thay ca, vừa chui ra khỏi hầm, mặt mày ai nấy lấm lem, khi lỗ mũi đem nhẻm vì khói. Để đảm bảo năng suất, Chúng tôi phải lo đủ cho anh em ăn mỗi ngày 3 bữa, mỗi bữa 6 bát. Như vậy, ngoài tiêu chuẩn một lon gạo, phải huy động thêm sự đóng góp của lực lượng các cây cứu nước như móng trâu, dương sỉ, môn thục, môn vót, rau tẩu bay, vân vân. Ngôi nhà trong lòng đất được xây dựng trong khoảng thời gian bao lâu tôi không nhớ chính xác. Nhưng đến nay, mỗi lần nhắc đến, cái địa đạo ấy vẫn hiện lên trong ký ức tôi với từng chi tiết rõ mồn một. Sau khi chui vào lòng đất, địa đạo rẽ làm ba nhánh, một nhánh cho chỉ huy, một nhánh cho thành ủy và nhánh còn lại cho lực lượng an ninh của chúng tôi. Nhà được thiết kế cũng khá tiện nghi, có phòng họp, phòng ngủ cho cán bộ. Ở những chỗ sâu có cả hệ thống cầu thang lên xuống. Tháng 7 năm 1967, trên giải thể tỉnh ủy. Thành ủy Huế bây giờ ngoài thành phố còn có thêm ba huyện, Hương Trà, Phú Vang và Hương Thủy. Như vậy, địa bàn của thành ủy được mở rộng ra cả chiều dài 40 km, bao gồm 40 vạn dân. Bí thư thành ủy đồng thời là trưởng ban an ninh khu Trị Thiên, chỉ huy trưởng chiến dịch Mậu Thân là đồng chí Tư Minh. Phó bí thư có hai đồng chí Trần Anh Liên và Nguyễn Vạn. Đồng chí Hoàng Lanh là thường vụ phụ trách nội thành và tôi là ủy viên thường vụ Phó an ninh khu Trị Thiên, phụ trách an ninh Thừa Thiên Huế và sau đó là Huế lực lượng an ninh trị thiên lúc bấy giờ vỏn vẹn chỉ có vài mươi cán bộ có nghiệp vụ phụ trách các phòng B1, B2, B3, B4, B5, B6 và một trung đội an ninh vũ trang ở khu. Năm 1967, chúng tôi tổ chức thêm được 4 đội trinh sát vũ trang phụ trách 4 mũi, mỗi đội từ 5 đến 9 người. Cho đến khi chuẩn bị bước vào chiến dịch, lực lượng chúng tôi phát triển lên được một đại đội an ninh vũ trang 7 đội trinh sát vũ trang chừng 100 người. Đó là chưa kể lực lượng trinh sát vũ trang bí mật và an ninh mật. Một lực lượng có tác dụng rất lớn được tổ chức từ các cơ sở của ta ở bên trong vùng địch. Các chiến sĩ trinh sát vũ trang bí mật và an ninh mật có nhiệm vụ nắm tình hình địch, các đầu mối bên trong để cung cấp cho bên ngoài những tư liệu chính xác. Các đội trinh sát vũ trang có nhiệm vụ diệt ác ở vùng sâu, bảo vệ hành lang và địa bàn đứng chân, còn lực lượng an ninh vũ trang lo bảo vệ căn cứ, bảo vệ lãnh đạo. Tất nhiên, những công việc ấy không chỉ một mình lực lượng an ninh chúng tôi đảm trách. Nhiều tổ chức khác cũng làm các nhiệm vụ trên nhưng không biết nhau. Trước khi bắt đầu chiến dịch một thời gian, các ngành đều rút những cơ sở nòng cốt của mình từ bên trong ra để huấn luyện. Lực lượng của chúng tôi cũng rút lên một số chiến sĩ trinh sát vũ trang bí mật để bồi dưỡng thêm về chính trị nghiệp vụ và tập võ, sau đó ém về lại cơ sở để chờ lệnh. Thừa thiên những ngày vào xuân trời lạnh như cắt, những con đường rừng lầy lội, ẩm ướt, rầm rộ đổ về đồng bằng. Giải rác trên những cành cây dọc đường, tôi phát hiện ra những đòn bánh tét treo lủng lẳng. Được về thành phố ăn Tết với đồng bào, các chiến sĩ ta đã không ngần ngại gửi bớt lại dọc đường khẩu phần của mình cho nhẹ vai mà tiến đường hành quân được triển khai hoàn toàn bí mật và bất ngờ, đơn vị nào biết đơn vị ấy. Riêng cánh của chúng tôi, lực lượng bí mật đã được tung vào trước, sau đó lực lượng an ninh vũ trang và trinh sát vũ trang xuất kích cùng với các đơn vị bộ đội. Tôi dẫn đầu một toán an ninh vũ trang đột nhập vùng an ninh thượng, cấp tốc chuẩn bị hệ thống hầm bí mật và hầm tránh phi pháo để sẵn sàng đón bộ chỉ huy. Nửa đêm mùng 1 dạng sáng mùng 2 Tết, lực lượng chủ lực của ta đã áp sát sông Đào. Lần đầu tiên tiếp cận với địa bàn thành phố, nhiều anh em không khỏi ngỡ ngàng lung túng. Đúng 2 giờ 33 phút, tiếng súng mở màn chiến dịch bắt đầu nổ. Lực lượng nội thành mở tung cửa tránh Tây, bộ đội tràn vào và nhanh chóng triển khai chiếm lĩnh những vị trí quan trọng. Địch bị một vố bất ngờ không kịp trở tay. Lác đác những ổ đế kháng nhanh chóng bị dập tắt Địch rơi vào tình thế hoàn toàn bị động, hoang mang, rệu dã. Có bốn phó quan đầu tỉnh thì hai chết hai bị bắt. Tên tỉnh trưởng Phan Văn Khoa may mắn thoát nạn nhờ khéo trà trộn trong đám hỗn quan hỗn quân ngay từ hôm đầu tiên. Cả hệ thống kềm kẹp từ tỉnh đến phường xã hoàn toàn bị tê liệt, tan rã. Cờ của Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình phấp phới bay trên đỉnh Phú Văn Lâu như báo hiệu bình minh của một ngày mới. Có lẽ cần phải nói thêm một chút về lai lịch của lá cờ lịch sử ấy để chuẩn bị những giải pháp chính trị sau khi đã giải phóng thành phố bằng hai nắm đấm tiến công và nổi dậy. Ta tổ chức liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình nhằm tranh thủ và đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Để may một lá cờ của liên minh, quân khu có chuẩn bị cho chúng tôi một ít vải đỏ. Chúng tôi giao cho cơ sở Hương Trà bắt liên lạc với cơ sở trong nội thành để chuyển thêm vải từ thành phố ra đủ để may một lá cờ rộng 96 mét. Khác với cờ mặt trận giải phóng nửa xanh nửa đỏ, cờ liên minh có 3 phần, giữa là nền đỏ có ngôi sao vàng, hai bên là màu xanh. Chiếc máy may của O Mão ở Hương Thạnh Hương Trà được chuyển ra chiến khu và thợ may là chị Lê Thị Cam, lúc bấy giờ là thường vụ phụ nữ Hương Trà. Cờ may xong được chuyển cho trung đoàn 6, đơn vị có trách nhiệm kéo cờ lên đỉnh Phú Văn Lâu. Suốt 26 ngày đêm, nhiều chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ lấy lá cờ ấy, lá cờ chẳng chịt những vết đạn Mỹ. Các cơ sở bí mật ở bên trong đã hỗ trợ cho chúng tôi tổ chức trừ gian diệt ác rất có hiệu quả. Nếu ở khu vực hữu ngạn tập trung nhiều cơ quan hành chính và quân sự, thì khu vực tả ngạn là nơi định cư của nhiều viên chức cao cấp trong ngụy quân, ngụy quyền và chắc chắn chúng sẽ về nhà riêng để ăn Tết với vợ con. Nhận định như vậy, một bộ phận của lực lượng an ninh chúng tôi được tổ chức làm hai mũi, một do đồng chí Bảy Khiêm chỉ huy, triển khai miệt hữu ngạn, còn tôi đi với cánh tả ngạn. Đúng như dự đoán, ngay trong đêm đầu tiên, chúng tôi đã tóm cổ được nhiều vị tai to mặt lớn của ngụy quyền và các đảng phái phản động, một số sĩ quan cấp tá và nhiều chỉ huy cấp úy, khai thác được nhiều tài liệu quan trọng kịp thời cung cấp cho Trung ương, trong đó có một tài liệu của CIA đánh giá vai trò của Phật giáo và những mưu đồ khuynh loát lực lượng này. Trong chiến dịch này, lực lượng an ninh của chúng tôi còn tham gia tiếp đón và bảo vệ một số nhân sĩ, trí thức lên chiến khu để tham gia liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình thành phố Huế. Giáo sư Lê Văn Hảo được đón lên trước để thăm các lực lượng vũ trang ăn Tết ở chiến khu, sau đó trở thành chủ tịch liên minh Hòa thượng Thích Đôn Hậu, bà Tuân Chi, cụ Nguyễn Đoá và nhiều người khác được đón lên. Sau khi lực lượng cách mạng đã làm chủ thành phố, gay cấn nhất vẫn là trường hợp đón thầy Đôn Hậu. Hôm đó, địch bố trí một tuyến phòng vệ từ Văn Thánh đến Linh Mụ. Làm thế nào để đưa thầy Đôn Hậu ra khỏi chùa là một vấn đề hết sức nan giải. Chúng tôi bàn bạc và cuối cùng tung ra một nguồn tin. Việt Cộng sẽ dứt điểm đồn Văn Thánh ngay trong đêm này. Cái tin vịt đó vậy mà đạt được hiệu quả hết sức nhanh chóng. Nghe đồng bào bản tán xôn xao, trong hàng ngũ ngụy quân cũng rất hoang mang. Cuối cùng, đám lính này đều được điều động về để tập trung bảo vệ đồn Văn Thánh. Ngày đêm đó, thầy Đôn Hậu rời chùa Linh Mụ an toàn. Đi với thầy là những chiến sĩ trẻ được ăn mặc khá tươm tất, chọn trong số những người có trình độ văn hóa để vừa có thể phục vụ thầy một cách chu đáo, vừa có thể tiếp chuyện với thầy cho vui để quên bớt đường xa và bom đạn ác liệt. Thầy Đôn Hậu được đưa qua đường An Ninh Thượng, nghỉ giải lao tại nhà một viên quan ngự y cũ của triều đình Huế, sau đó đi lên theo đường La Chữ dưới làn bon B52 cứ bám giết sau lưng. Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, chúng tôi vẫn cố gắng chuẩn bị cho hòa thượng những bữa cơm chay, khả dĩ, có thể đảm bảo được sức khỏe cho thầy. Sau này gặp tôi, thầy đôn hậu cứ nhắc mãi những đọt cây đoát, một món ăn chay tuyệt vời, được sáng tạo ra trong tình hình thực phẩm khan hiếm lúc đó. Sau 26 ngày đêm làm chủ thành phố, chúng ta chủ động rút lui để tổ chức phản kích. Mỹ Ngụy đã điều động đến Huế một lực lượng rất lớn, bao gồm những đơn vị sừng sỏ nhất như Anh Cả Đỏ, Tia Chớp Nhiệt Đới, Lữ Rủ 82, Biệt Động Quân, Sư đoàn 1 Bộ Binh, lực lượng đặc biệt, thám báo, cùng với một đội quân cảnh sát và mật vụ đông đảo. Chúng tập trung nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại nhất để đánh vào đồng bào và cơ sở của ta. Tình hình diễn ra hết sức căng thẳng, có lúc có nơi tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Chủ lực của ta lúc này được lệnh tập trung để huấn luyện, chuẩn bị cho các chiến dịch lớn hơn. Chiến trường được giao lại cho chiến sĩ và cán bộ địa phương. Mãi đến thu đông 1968, Mỹ Ngụy vẫn tiếp tục tra đi sát lại các phường xã, thôn xóm, thực hiện kế hoạch quét giữ và bình định đặc biệt. Bình định có trọng điểm tổ chức vành đai phòng ngự từ xa để bảo vệ Huế, Đông Hà, Quảng Trị và các quận lỵ, căn cứ Yết Hầu. Từ giáp danh đến các vùng heo hút tận Lào, Mỹ đã thả từng bầy B-52 ngày đêm giải thảm với một quy mô lớn. Chúng quyết tâm thay đổi địa hình, hủy diệt môi trường sống bằng bom đạn và chất độc hóa học. Hàng vạn đồng bào bị dồn vào các khu tập trung, hàng nghìn cán bộ ngoan cường và những người yêu nước tiếp tục bị giết, bị bắt bớ và giam cầm ở hầu hết các nhà lao, từ Côn Đảo đến Phú Quốc, Tân Hiệp, Chí Hòa, Thủ Đức, Tổng Nha. Đói rét, bệnh tật lại bị o ép khủng bố, một số cán bộ chiến sĩ mất phương hướng, có người nằm im, cá biệt có kẻ đầu hàng phản bội. Một số tính chuyện di tản ra Bắc để có thể sống mà chờ thời cơ. Nhưng còn vùng giải phóng, còn đồng bào, ai sẽ là người chiến đấu để bảo vệ? Chúng tôi cấp tốc cho họp thường vụ thành ủy để phân tích tình hình và đề ra một chỉ thị ngắn gọn, khoảng một trang đánh máy, với tựa đề Đồng bào kêu cứu và nhiệm vụ của chúng ta. Bản chỉ thị nêu bật quyết tâm một tấc không đi, một ly không rời – hướng về đồng bằng để chiến đấu và chiến thắng. Các đơn vị khẩn trương kiểm tra lại kho tàng, bao gồm gạo, thực phẩm, kể cả việc xác định các khu vực và đánh giá chữ lượng của các loại thực vật ăn được như môn thục, môn vót, móng trâu, măng. Tôi còn nhớ lúc đó, thực hiện khẩu hiệu triệt để tiết kiệm, mỗi cán bộ, chiến sĩ được cấp tiêu chuẩn mỗi ngày nửa lon gạo cộng với các loại thực vật tự kiếm lấy Cố gắng để mỗi bữa tọng và dạ dày được 5 đến 6 bát. Các tuyến hành lang từ chiến khu về đồng bằng, thành phố cũng được tổ chức lại. Các đội trinh sát vũ trang, biệt động và một số cán bộ chính trị nòng cốt cũng về xây dựng địa bàn đứng chân ở vùng ven, luồn sâu vào sau lưng địch để phát động đấu tranh công khai, nửa hợp pháp và bí mật. Cuộc chiến đấu ác liệt đó không ngừng đặt ra những tình huống đạo đức căng thẳng. Gian khổ nhất vẫn là tự vật lộn để vượt lên khỏi bản thân, để đủ sức đương đầu với những thử thách khắc nghiệt. Không ít những mẩu chuyện bi tráng nảy sinh từ thực tế đó, đến bây giờ còn ngỡ như mới hôm qua. Bước vào thu đông 1968, thời tiết như vào hùa với địch. Mưa, mưa hoài, mưa mãi, mưa thối đất, thối trời và đói. Đói khủng khiếp. Đồng lõa với cái đói, cái rét chính là thứ bệnh tật, sốt rét ác tính, phù thủng cấp tính, nhiễm trùng đường ruột, bại liệt và hàng trăm thứ bệnh linh tinh khác. Hoàn cảnh thật bi đát, nhưng phải chiến thắng cái chết, giành lấy sự sống để còn chiến đấu. Một hôm, tôi và một tổ bảo vệ thoát khỏi vòng vây của địch thì bắt gặp một tiểu đội bộ đội địa phương Hương Trà. Ai nấy trông xanh xao, gầy mòn, bước đi không vững. Có người chân bước nhưng cặp mắt đã lạc thần, còn miệng thì cứ lẩm bẩm, thừa trời thiếu đất. Thừa trời thiếu đất Thừa thiên mà Gặp chúng tôi Anh em mừng ra mặt vì cầm chắc đã tìm thấy một chỗ dựa đáng tin cậy Các đồng chí đó có biết đâu rằng Chính chúng tôi cũng đang trải qua những phút não lòng Cũng đang chịu đựng đủ thứ đói rét, bệnh tật Dù sao thì gặp nhau cũng mừng Dìu dắt nhau đi tìm liên lạc, tìm sự sống Nhưng sự sống ở đâu? Quanh chúng tôi là trùng điệp núi rừng và mỗi bước đi đều phải cảnh giác đề phòng. Đâu cũng có địch, đâu cũng có cạm bẫy, bom mìn chờ sẵn. Hình thức chiến tranh gia báo mà. Chúng tôi len lỏi vượt qua khe điên, khe trái, địa đạo 360, Củ Mông, Tà Ve. Đến Mù Nú thì gặp một kho gạo có ba đồng chí giữ. Mệt lả cả người, các đồng chí bảo vệ dìu tôi ngồi tựa lưng vào một gốc cây, đầu gục xuống, trên hai đầu gối khẳng khiu, bụng lép kẹp và toàn thân nhức nhối. Các đồng chí bộ đội địa phương thì mừng ra mặt vì tin chắc thế nào cũng được một bữa no sau nhiều ngày cầm hơi bằng nước lã, rau rừng và củ dại. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác, dù đã hết lời năn nỉ nhưng anh em giữ kho vẫn kiên quyết không cho mượn gạo. Đây là gạo dự trữ chiến lược, không có lệnh của bộ chỉ huy thì không ai dám xuất kho. Chúng tôi chỉ có riêng một ít gạo để ăn cầm hơi, cho các cậu mượn rồi để chết đói cả lũ à? Đói vàng mắt, ngồi trên kho gạo chẳng được ăn, vài đồng chí không văn nải nữa mà định hành động bằng vũ lực. Tiếng quy lát lách cách, các đồng chí giữ kho cũng vội vàng đưa đạn lên nòng, sẵn sàng. Tình huống diễn ra thật bất ngờ, tim tôi đau nhói, cả đất trời như sụp đổ xuống tối đen, nhưng không rõ một sức mạnh kỳ diệu nào đã vực tôi đứng dậy. Tôi lao tới giữa hai hàng súng thét to. Khoan, nên để dành đạn để bắn địch Chẳng lẽ chúng ta giết nhau để giành hạt gạo cuối cùng Giọng tôi nghẹn lại Nếu cần các cậu cứ nhắm mình mà bắn Bởi vì chính mình và các đồng chí lãnh đạo đã không lường hết mọi khó khăn Để các cậu ra nông nỗi này Bắn đi Các nòng súng từ từ hạ Anh em súng lại đỡ tôi ngồi xuống Tôi kiệt sức Mặt mày tái nhợt Chiều hôm ấy Bao nhiêu gạo dự trữ riêng của mình các đồng chí giữ kho chia làm hai phần. Một phần mang ra để nấu chiêu đãi chúng tôi, phần còn lại chia đều cho mọi người. Chúng tôi được một bữa no nê hạnh phúc. Chính cái đêm đáng ghi nhớ đó, bên bếp lửa bập bùng, tôi cảm xúc tự đọc cho mình nghe. Nước chảy sao mà gấp, thời gian vụt trôi nhanh, nhiệm vụ chưa hoàn thành, thao thức suốt năm canh. Một lần khác, đâu khoảng tháng 9 Tôi, các đồng chí điện đài, bảo vệ và đội công tác bị địch bao vây chặt ở khe trái. Trên đầu lũ L-19, OV-10 cứ thay nhau vẻ vẻ bay lượn. Bọn tâm lý chiến và chiêu hồi cứ lai nhai lải nhải điệp khúc. Hỡi các cán binh Việt Cộng hãy trở về hàng ngũ quốc gia. Một cuộc họp của đội công tác diễn ra sôi nổi, quyết liệt. Anh em quyết định cử một đội bảo vệ tìm cách mở đường đưa tôi trở về căn cứ đồng chí Hóa và ba đồng chí ở địa phương tìm cách luồn về cơ sở. năm đồng chí còn lại giữ chốt và đánh lạc hướng địch. Quyết định rất hợp lý, nhưng xa anh em trong tình huống gay cấn, căng thẳng này tôi không đành lòng. Các đồng chí đã dùng đa số áp đảo, buộc tôi phải chấp nhận. Anh phải sống, các anh là linh hồn của cuộc kháng chiến ở địa phương ta. Các anh còn thì cuộc chiến đấu còn tiếp diễn, cơ sở cách mạng sẽ được phục hồi. Chúng tôi tin tưởng anh, không phải vì cá nhân các anh mà vì trách nhiệm trước đảng và nhân dân. Anh nên đi nhanh, cố bắt liên lạc với cấp trên rồi trở về cứu chúng tôi còn hơn ôm nhau chết cả lũ. Anh đi đi, đừng làm cho chúng tôi thất vọng. Chắc chắn chúng ta sẽ được chi viện. Dù khi các anh trở lại chúng tôi không còn nữa thì điều đó cũng chẳng có gì để ân hận. Tôi bồi hồi, cố nén xúc động nhưng lại khóc òa, nước mắt giàn ruộng, lòng day dứt đến khó chịu. Các đồng chí tình nguyện ở lại mắt giáo hoành mặt đanh lại, môi mím chặt, siết tay thúc giục chúng tôi lên đường. Nhưng tôi và các đồng chí bảo vệ cứ chần chừ không đành cất bước. Một giọng nói vang lên. Đây là nghị quyết, đề nghị các đồng chí nghiêm chỉnh chấp hành. Phải chấp hành trong hoàn cảnh chua xót này ư? Nhưng nghĩ lại, chẳng có một con đường nào khác. Chúng tôi đành phải cất bước nhưng lòng cứ vương vấn một nỗi niềm khó tả mang theo niềm hy vọng của anh em. Chúng tôi len lỏi vượt vòng vây và cuối cùng đã bắt được liên lạc với cấp trên. Sau khi nghe báo cáo tình hình, các đồng chí chỉ định tôi trở lại giáp danh, bắt liên lạc với những đơn vị đang bị bao vây, chia cắt, tổ chức lại lực lượng, luồn sâu vào lưng địch để củng cố cơ sở và phát động quần chúng đấu tranh. Chúng tôi trở về, nhưng các đồng chí tình nguyện giữ chốt hôm nào không còn nữa. Thì ra, sau lúc chúng tôi ra đi, các đồng chí ấy đã anh dũng chiến đấu và sống thêm được ít ngày. Phần bị thương nặng không có thuốc men, phần đói khát. Các đồng chí đã gan góc chịu đựng, cho đến khi sức tàn lực kiệt, chỉ còn tận dụng chút năng lượng hiếm hoi còn lại để tắm rửa, thay một bộ quân phục tương đối bảnh nhất của mình. Sau đó nằm lên chiếc võng ni lông, đón nhận cái chết một cách bình thản. Chúng tôi đã sống và tồn tại cho đến ngày hôm nay, trong đó có một phần xương máu của các đồng chí ấy